Xin chào mọi người, hôm nay là một ngày đẹp trời và Vi đã trở lại rồi đây à, Trong video hôm nay thì có một cái đề bài như trên tiêu đề video nha à, Khi nào mà bạn kết hôn, mà bạn kết hôn với ai à, Năm trước thì có đăng một cái video như vậy rồi, cũng cần cái thời điểm này luôn Cho nên là update cho những bạn nào mà mới xem video của Vi cũng cũng như cho những các bạn nào mà đang có tâm trạng hồi hộp là ô bây giờ lấy chồng bây giờ lấy vợ rồi à, ủa người yêu của mình là ai ta bây giờ mình còn chứ yêu nó làm sao mà mình kết hôn được thì à, để giải đáp thắc mắc cho những con tim đang háo hức và đang uh, chờ đợi về những điều tuyệt vời phía trước <laughs> thì vì có một cái trả bài nó khá vui vào ngày hôm nay ừ. à mọi người hôm nay mình thấy để mình để ba chính khoa là mọi người hiểu ha à, mọi người cứ khoa nó cũng sẽ tượng trưng cho bạn mỗi mỗi tủ bài ha chai đầu tiên sẽ là cái cái này cái chai dầu thơm này là chai thứ dạ. hai rồi và chai cuối cùng là chai CK này đây rồi à, tất cả những cái thông tin về bộ bài cũng như là mốc thời gian mình đều bỏ cái phần mô tả bên dưới mọi người mở phần mô tả là mở ra coi cho nó lẹ nha à, đó bây giờ mình sẽ um, à, trước khi mà bắt đầu video này thì tôi cũng khoe với mọi người đây là một món quà từ một người bạn à, của mình đây đây là một lọ nến mới đây là nến của candle cup mùi highlight à, một chị bạn đã tặng cho mình ừ. mình rất là thích nến luôn á cho nên là à, mỗi lần mình coi video quay video cho mọi người mình đều đốt nến lên mùi highlight này mọi người ừ. để mình ngửi nha ôi thơm nhầm ở trong thì nó có bắp gỗ như thế này à đấy bây giờ nó đốt nén lên trong đó các bạn đang chờ xem là mình sẽ à, chọn tủ nào đây chai nước hoa này mình được tặng nha mọi người đó mình sẽ để cho nước hoa ở đây đi để xem là khi nào mà các bạn kết hôn à, và các bạn sẽ kết hôn với ai oh, à, là lover khi nào mà các bạn kết hôn chính xu wow wow wow wow wow à, à, mình nói ba lá bài này chút luôn đi ha khi nào các bạn kết hôn hả khi mà các bạn tự biết cái cách để mà yêu bản thân của mình à, khi mà các bạn tự lập về tài chính à, và mình nghĩ khi mà những cái lá bài này nó nói á, là nó cũng sẽ khẳng định với các bạn một điều có thể là các bạn đã đi làm và các bạn đã độc lập về tài chính rồi à, những cái lá bài này nó nói là các bạn sẽ hoàn toàn tự chủ khi các bạn ở một mình và à, cái lá bốn cấp này ở phía uh, ở đây nữa thì nó cũng khẳng định cho một một điều là uh, các bạn sẽ uh, kết hôn khi mà các bạn uh, đang trong một cái trạng thái là mình sẽ không nghĩ ngợi gì hết mình uh, mình nghĩ là mình không có thuộc về ai hết mình uh, mình uh, độc thân vui tính các bạn này cũng nói là giống như là các bạn uh, kiểu như là các bạn đã thôi từ bỏ cái cái ước mơ là à mình phải ở bên cạnh ai mình sẽ yêu ai mình sẽ là phải có người yêu hoặc là mình thế nào thì nói chung là cái ba cái lá bài đã nói là khi mà các bạn cảm giác trong mình đã mình có thể tự lo được cho bản thân mình nè mình có thể độc lập về tài chính nè mình ờ, mình cảm thấy một mình mình vẫn tốt à, mọi thứ không sao hết không có không có ai bên cạnh vẫn vẫn có thể tự do tỏa sáng được đó thì nói chung là đây là cái bài của những bạn cộng một à, các bạn sẽ cảm thấy thoải mái nhất khi các bạn ở một mình à, không phải tìm kiếm tình yêu từ ai hết à. đó nhưng mà các bạn kết hôn á thì có vẻ cái độ tuổi của các bạn cũng đã chín chắn rồi mình nghĩ là chắc khoảng 25 trở lên à, mình thấy một một số phần á là mình nghĩ cảm giác như những bạn tụi một á sẽ kết hôn khá là muộn à, tại vì ở đây á là các bạn cũng biết á để chúng ta trưởng thành á thì nó phải trải qua một cái thời gian tương đối dài à, cái cách suy nghĩ của chúng ta nó nó không có sử dụng mặt cái độ tuổi cho mọi người cái sự trưởng thành ở đây nó có thể ờ, diễn tả qua nhiều cái cách ừ, khác nhau lắm có thể nhìn trong cái sự suy nghĩ nhận thức của mọi người thì cái độ tuổi tinh cái tinh thần của mình nó, nó sẽ khác nhau à, có nhiều người thì còn bé nhưng mà người ta đã có một cái cách nghĩ khá là già dặn rồi nhưng mà có những người á, người ta đã lớn lên người ta bốn năm chục tuổi thì ở ngoài rồi nhưng mà người ta nhìn đời vẫn rất là hồn nhiên ngây thơ cho nên là những cái bài này nó nói là khi các bạn cảm giác như là các bạn yêu bản thân mình các bạn có thể thoải mái khi mà mình ở một mình mình vẫn có thể tươi tắn mình vẫn có thể tỏa nắng bình thường thì lúc đó các bạn sẽ là ờ, cái đầu tuổi mà các bạn kết hôn ừ. và cái lúc, thậm chí là cái lúc này là các bạn hơi bất cần nữa các bạn không có nghĩ quá nhiều về cái việc ừ, kết hôn với ai các bạn cảm thấy mình một mình là ổn thì lúc đó tự nhiên chân ái sẽ xuất hiện này mọi người thấy là lá đời lớp vào nè cái tình yêu mà xịn sò nhất á, đó chính là tình yêu mà bản thân mình dành cho mình tại vì mà nói thật nha tại vì không có ai ở bên các bạn vô được chuyện hết à, ai cũng sẽ có một lúc nào đó rời khỏi cái cuộc sống của các bạn tuy nhiên là cái ta các bạn nó nói là à, khi mà các bạn giác ngộ được là mình nên yêu bản thân của mình và mình đặt bản thân mình lên trưng hết thì lúc đó tự nhiên tình yêu sẽ đến và nó sẽ nở hoa cho các bạn ừ. Ừ. The Chariot Hammerin mm. Ừ. 3 cấp và một xu dày à, cái người này á mình thấy à, à, như thế này mình sẽ nguyên tả ngoại hình của người này trước đi ha cái người này á, trông có vẻ khá là già dặn trưởng thành nhưng mà người ta lại có một cái tâm hồn khá là trẻ con <laughs> cái kiểu giống như là ở ngoài thì nhìn cái là à, kiểu ông chú á nhưng mà bên trong là có một cái tâm hồn nó rất là trẻ con nó hồn nhiên và nó sẽ luôn hơi tăng động hơn các bạn một chút có nghĩa là bạn à, mình ngay từ đầu mình diễn tả ha khi mà cái thời điểm các bạn kết hôn với cái người này á là khi mà các bạn kết hôn các bạn à, đã cảm thấy là mình có thể tự chủ rồi kiểu như là các bạn không quá đối hoại được cái chuyện đó không không không không không có quan tâm tới cái vấn đề là à là mình phải ở bên cạnh cái người đó thì mình phải có ai đó ở bên cạnh mình thì mình mới hạnh phúc được các bạn cảm thấy như là mình ở một mình mình vẫn ổn mình có thể tự lo cho bản thân của mình và không cần phải có một ai ở bên cạnh mình thì mình mới hạnh phúc mới vui vẻ được thì đây là cái tâm ngôn của những các bạn tụ một á à, cho nên khi mà các bạn gặp cái người này á các bạn thấy cái người này có một cái xu hướng trẻ con hơn có thể như là người ta sẽ thích những cái nơi đông vui hơn các bạn rất là nhiều ở đây mình có lá ba cấp nè cái người này sẽ thích những cái buổi hội hội nhóm họ, à, họ thích tụ tập bạn bè họ có một cái vòng tròn bạn bè lớn hơn các bạn có một cái sự giao tiếp nhiều hơn các bạn còn bạn thì các bạn nghĩ là à, em xin em đứng mình cũng xin không sao không có vấn đề gì hết và cái người này à, người ta ta muốn đi chơi nhiều hơn rất là còn rất là ham chơi trong khi bạn là giống như một bà cô này một một ông chú này kiểu như là bây giờ già rồi bế quan tảo cản rồi đó cách nghĩ của các bạn nó chín chắn và nó trưởng thành hơn cái người này rất là nhiều nhất là những bạn nữ ha khi bạn kết hôn với cái người đàn ông này á thì mình thấy là cái cái mối quan hệ này á các bạn sẽ là cái người uh, lớn hơn kiểu như có cái suy nghĩ dài dặn trưởng thành hơn rất là nhiều à, và cái sự ờ, trưởng thành đó nó sẽ bổ sung qua lại lẫn nhau thì ta nói thường năm năm trăm nó trái dấu nó sẽ hút nhau như vậy bạn bị thường cái sự ờ, trẻ con cái sự đơn thuần của họ thu hút còn họ thì họ thích một cái cái gì đó nó à, nó chín chắn nó trưởng thành trong cái cách suy nghĩ đặc biệt là đàn ông thì họ rất là bị rất là dễ bị thu hút bởi những cái người phụ nữ mà à, có cái cách nghĩ trưởng thành á kiểu có thể lấy về để lo cho gia đình mình đúng không với ai đâu muốn lấy về mà không lo được gì hết thì lấy gì làm gì đúng rồi à, đó thì đây sẽ là một cái sự đối xứng bổ sung qua lại cho nhau à, hai người á nha mình nghĩ là à, hai người sẽ có một cái mối quan hệ rất là nhanh kiểu giống như là cái người này sẽ thẳng các bạn trước à, cái người đang cái gọi là người chồng người vợ này của bạn sẽ là cái người chủ động thả thính các bạn trước cho các bạn biết thế nào gọi là yêu khi nào xa vào lưỡi tình thì sẽ có như thế nào bla bla bla các kiểu thì uh, khi mà các bạn uh, tiếp xúc với người này á là kiểu như hai người quen nhau một cái khoảng thời gian ngắn thôi là sẽ nhanh chóng đi đến kết hôn ở đây mình có lá chariot rơi ra đầu tiên thì ờ, à, cái người này và bạn á kiểu giống như là bị hút với nhau rất là nhiều á cứ kiểu như là à, bạn bạn thì có những cái họ cần và bạn ờ, họ, họ thì có những cái bạn chưa có cho nên hai người nhanh chóng bị thu hút với nhau và rất là rất là dễ rơi vào cái lưới tình và đi đến kết hôn à đây là một cái mối quan hệ rất là nhanh ha các bạn kiểu như là các bạn nghĩ là các bạn không gặp người này nhưng mà khi mà gặp rồi giống như là bị nghiệp quật vậy đó ồ oh, các bạn còn đang uh, tự tin uh, phẫn lắm nói với các bạn bè của mình là ôi trời ơi đám cưới gì tầm này rồi ờ, giờ được yêu đương gì nữa tao trong nhà tao, tao ở mình suốt mới chết tự nhiên cưới làm gì thì ngay cái lúc mà các bạn đang hoan hoan và tự hào với cái đám bạn của mình cũng như là nói với cả thiên hạ là ok tao ở một mình vẫn ổn thì cái người này sẽ đến và người này sẽ giống như là một cái nghiệp quả của các bạn như là các bạn rất là nhanh chóng um, kết hôn với nhau trong cái sự ngỡ ngàng của thiên hạ đúng không mọi người đó cho nên là đúng là thời đến nó không cản không không cản được đúng không à, khá là vui nha tụi một khá vui ok ừ. bây giờ mình sẽ hỏi xem à, cái mối quan hệ hôn nhân của mọi người xem cái màu sắc gì có những cái câu chuyện gì Press and uh, relaxing exchange uh, ờ, khi mà hai người ở bên nhau thì hai người có cái khoảng thời gian để nghỉ ngơi à, giống như là khi mà ngoài kia thế giới phô bồ quá thì có nhau để làm chỗ dựa cho nhau à, cái lá bài này nó cũng nói là khi mà các bạn ờ, tiếp ở bên cạnh cái người này á các bạn được giải phóng bản thân của mình à, tại vì mình đã nói là cái cách nghĩ của bạn nó dài dặn và nó trưởng thành hơn rất là nhiều nhìn cuộc đời nó cũng sâu sắc và nó bớt gọi là màu hường hơn cho nên khi mà bạn tiếp xúc với những cái người mà nó đơn thuần và chân gọi là kiểu như là hơi chân chất á hơi nghĩ gì nãy đấy á, thì các bạn cảm giác như là cái cuộc sống này khi mà các bạn ở cạnh họ các bạn có thể là chính các bạn các bạn không cần phải gồng lên phải đeo mặt nạ ờ, thì hai người sẽ là cái trụ dựa cho nhau giống như là ngoài kia ba đã sóng gió về đây có em ừ có anh kiểu vậy á đây là bài này đang nói vậy là hai người rất là tin tưởng nhau ha tiếp theo mình có receive with love and appreciation lá bài này cũng nói là khi mà hai người ở bên cạnh nhau hai người không ngại ngần à, thể hiện cho nhau những cái tình cảm yêu đương tại mình cảm thấy như kiểu như là à, các bạn mới quen đây thì các bạn kết hôn với nhau và chúng ta sẽ có nhiều điều để tương tác có điều điều để biết về nhau hơn à, thì, thì khi đó là à, các bạn cũng sẽ kiểu như mà kiểu như ta ta kiểu kiểu kiểu à, vợ chồng son thì sẽ có rất là nhiều điều hay ho để mà nói với mọi người mọi người không kiểu như là à, à, kiểu như là càng lúc càng yêu nhau <laughs> mình cũng không biết diễn tả cái cái điều này như thế nào nhưng mà cái kiểu giống như chúng ta quen nhau một thời gian ngắn thôi kiểu giống như là ờ, được bạn bè mai mối rồi này nọ cái kiểu á thì uh, tưởng không hợp nhưng mà họ không tưởng ừ kiểu vậy đó hai vợ chồng sẽ có những gì nữa nha spiritual connection à cái mối quan hệ này sẽ là một cái mối quan hệ mà nó có một cái kết nối linh hồn rất là tuyệt vời hồi nãy mình rút ra được cái lá lờ love nữa thì tại mà các bạn biết sao khi mà các bạn ở trong cái trạng thái là mình yêu bản thân của mình nè mình biết bản thân mình cần cái gì lúc đó mình đạt đến cái giá trị cái tôi của mình cao nhất cái giá trị cái bản thân của mình lên một cái tầm cao nhất cho nên khi mà các bạn gặp được chân ái của mình ngay cái tần số lúc mà các bạn cảm thấy ổn nhất thì cái người này cũng sẽ là một cái kết nối rất là tuyệt vời và nó rất là vi diệu á à, nó giống như là một cái món quà được uh, thượng đế được uh, cuộc sống này ban tặng cho các bạn vậy đó ừ. uh, khá là vui ha khá là hạnh phúc wow um, thì mình nói sương sương vậy thôi tại vì um, ai biết được um, bây giờ mình xem cho các bạn trong năm nay có thể các bạn cưới hay là như thế nào đó à, ba, ba có thể là à, ngày mai các bạn cưới rồi cũng không chừng hoặc là à, là tháng tới các bạn cưới cũng không chừng thì các bạn hãy nghe theo cái câu chuyện của mình và nghe những cái câu chuyện nó nó vui vẻ nó nhẹ nhàng thôi ha thì cách nói nó tới đây thôi đó bây giờ mình sẽ xem là các bạn tụ một sẽ à, làm đám cưới vào tháng mấy và trong cái thời tiết như thế nào à, tại vì à, nói khi chúng ta nói về đám cưới mỗi người sẽ có một cái kiểu sở thích khác nhau có người thì thích à, đám cưới ngoài biển nè có người thì thích ra à, đám cưới à, ở trong nhà thờ à, kiểu vậy thì để xem ra những các bạn tụ một các bạn sẽ tổ chức đám cưới đâu và tháng mấy à, Brand á vacation à, khi lá bài này ra mình cũng nghĩ đến tháng mưa ngâu thì tháng mà có mưa nhiều thì thường là trong thời điểm mà giao thoa từ tháng mùa hè sang mùa thu ở Việt Nam mình thì chắc chắn không có mùa bốn mùa như mọi năm rồi nhưng mà các bạn có thể nghĩ tới cái mùa mà mưa nhiều á có thể là tháng 7 tháng 8 nè tháng à, hơi ờ, ủa xin lỗi à, ừ tháng 7 tháng 8 nè à, nói chung là trong khoảng thời gian ờ, từ tháng 8 trở đi thì mưa rất là nhiều đúng rồi cái thời gian rụt rửa mọi người à, mọi người sẽ có thể là làm đám cưới vào ban ngày ha rinse rinox là cái thời điểm là thức dậy vào buổi sáng rồi có rất là nhiều ánh nắng ừ. Lace. các bạn có thể tổ chức ừ, đám cưới ở gần một cái hồ một cái nơi có rất là nhiều nước thì uh, đây đây là cái ờ, cái ờ, diễn tả quan cảnh chung chung cho các bạn ha à, nhưng mà mình à, chốt lại là đám cưới vào tháng có thể là tháng 8 trở đi nè à, ban, ban ngày à, và một cái nơi gần hồ nước và có rất là nhiều ánh nắng uh-huh. Ok, thì đây là cả bài của những bạn tụ một nha à, Rồi, bây giờ mình sẽ đến với những bạn nhận tuổi số 2 Để xem là những bạn nhận tuổi số 2 chúng ta sẽ kết hôn vào năm chúng ta bao nhiêu tuổi ừ, Thời điểm mà các bạn kết hôn là lúc các bạn bao nhiêu tuổi à, đấy là mọi người có cái chữ highlight không highlight là hừng đông á mọi người trời ơi đây cũng là một cái màu sắc nó rất là lãng mạn để uh, kết hôn <laughs> ừ, giờ mình mới để ý luôn mọi người ôi chúng ta có lá hai cấp nè Hermit wow tụ hai nè mình uh, sẽ nói với các bạn là các bạn sẽ kết hôn khi các bạn rơi vào trong một cái trạng thái một cái trạng thái cuộc đời mà các bạn nghĩ là mình bỏ cuộc với tất cả tình yêu một lát nữa mình sẽ hỏi kỹ khi mà các bạn bao nhiêu tuổi thì các bạn sẽ uh, kết hôn nhưng mà ba đá bài nó nói với mình là các bạn rơi vào một cái trạng thái là các bạn đang nghĩ là mình đang yêu rất là nhiều và các bạn đã nghĩ là mình lấy một cái người nào đó để mà làm chồng làm vợ thì các bạn rất là thất vọng và ngay khi cái lúc đó các bạn muốn tìm cho mình một cái lối đi riêng muốn tìm lại với bản thân mình muốn chữa lành thì cái người mà chân ái sẽ đến ngay lúc đấy cái kiểu giống như là uh, uh, kiểu như là đang thất vọng á kiểu như là trong bạn sẽ kiểu như là bạn không nghĩ là bạn sẽ lấy cái người này luôn mình à, tính chắc luôn khi mà các bạn rơi vào cái trạng thái này là các bạn nghĩ là cái cái việc mà lấy chồng lấy vợ là cái chuyện giống như là nó khiến cho các bạn rất là buồn và các bạn không muốn nghĩ đến cái chuyện này nữa à, tuy nhiên khi mà à, ngay cái lúc mà các bạn thất vọng nhất ngay cái lúc mà các bạn nghĩ là mình đã hết hy vọng và không còn muốn trông mong gì nữa thì cái người này sẽ xuất hiện và cái người này là cái người uh, mang lại cho bạn những cái cảm giác rất mới và giống như là ta ta um, một cái con tim um, vỡ tự nhiên được giá lại một cách thần kỳ luôn á ừ đây đây là cái, cái cái năng lượng của bạn khi mà các bạn gặp cái người chồng người vợ tương lai của mình ha ngay lúc mà các bạn nghĩ là bạn thất tình và các bạn bạn đã dành hết tất cả bao nhiêu yêu thương cho cái người nào đó thì mọi thứ nó đã thất bại thất vọng ờ thì cái người này sẽ xuất hiện ừ. một à, một ánh sáng phía cuối con đường đầu phố các bạn có thấy ở đây chúng ta có năm cốc không thất vọng nè thất vọng rất nhiều khi mà yêu hết mình rồi sau đó thất vọng hết rất nhiều thì sẽ bắt đầu một cái chương mới ờ. ồ oh, bảy cấp á chúng ta có 10 xu ok à, người ta nói là không có ai xui hết mà cũng không ai hên hết hoàn toàn ha mọi người ha trong một cái bộ phim thì lúc nào cũng sẽ có những cái lúc mà tình tiết nó vô cùng gây cấn kịch tính rồi ta có những lúc mà tình tình tiết nó rất là bất hạnh rất là khổ đau thì cái cái cái câu chuyện hôn nhân của những bạn tụ tụ hai á nó cũng rất là gây cấn và nó đầy drama như vậy kiểu giống như là mới bị đá tưởng nó té xuống như giật cách núi nhưng mà sau khi rơi xuống cái vách núi đó thì các bạn lại đến một cái chân trời mới nó hay ho và nó tuyệt vời rất là nhiều và để trả lời cho những cái bạn tụ hai là các bạn sẽ kết hôn vào lúc nào nào thì mình sẽ nói là các bạn tuổi hai có xu hướng kết hôn rất là sớm các bạn sẽ kết hôn khi bạn còn khá là trẻ ừ. có thể như là con gái thì mình nghĩ là các bạn đủ tuổi là bạn có thể là cưới rồi hoặc là à, các bạn nói chung là khi mà các bạn vẫn còn là một trong trạng thái của một người còn trẻ bạn bạn sẽ kết hôn khi rất là trẻ ừ mình nghĩ vậy à, kiểu như vậy ờ, là tại vì những bạn tuổi hai là những cái con người rất là nhiều cảm xúc và ý, nghĩ là yêu hết mình khi mà yêu ai rồi các bạn sẽ luôn nghĩ là mình sẽ dành cái tình cảm với người đó và muốn có một cái hành trình hôn nhân với người đó cái kiểu như là khi mà các bạn ở bên cạnh nhau vài tháng vài tuần vài năm thôi là các bạn đã nghĩ là à mình sẽ dành cái thanh xuân cũng như là dành tất cả những cái tình cảm của mình cho cái người đó và muốn ở bên cạnh người đó với cái hình thức gọi là hôn nhân đó cho nên là những người tuổi hai là bao bao nhiêu ngoài kia bao la ông bướm à, có như thế nào nữa một khi mà các bạn yêu ai thì bạn rất là trung thủy ha cho nên là khi mà bạn kiểu như là cái kiểu cảm xúc như thế này thì chỉ có thường thời, thời thanh xuân thì mình mới có thôi thì các bạn có thể cưới khi cái thời điểm mà các bạn còn rất trẻ trong thời thanh xuân trong cái thời điểm mà các bạn đang uh, giàu và cảm xúc nhất đang trẻ nhất và đang thích hợp nhất cho việc kết hôn ừ, ở Việt Nam mình hiện nghĩ là khoảng 18, 19 là các bạn đã có thể kết hôn rồi còn con trai thì có thể là khoảng 22, 23 đã để là là là, là ừ, kết hôn rồi à, bạn mình thì mình sinh năm 96 bây giờ mình về quê là có rất nhiều người đã có gia đình rồi và thậm chí có ba đứa con luôn trời ơi mình nghĩ <laughs> mình thấy là mình đau đầu với mọi người không biết các bạn rồi ok bây giờ mình sẽ hỏi về cái người mà các bạn tụ hai kết hôn sẽ là ai à, cái này là mua kiếm các bạn tụ hai để lấy ai rồi thâu rồi đẹp quá quá ừ. để mua tám xu ok à, các bạn tụ hai nè hồi nãy mình đã nói với các bạn là các bạn sẽ gặp cái người chồng người vợ các bạn khi mà các bạn thất vọng nhất và cái người này đến sẽ giữ vẫn giữ nguyên cái trách nhiệm đó thì cho các bạn nhìn mọi thứ với một cái trạng thái rất khác ngay cả khi mà các bạn kết hôn với người này rồi á thì các bạn vẫn suy nghĩ là uh, mình sẽ không bao giờ cưới cái người như thế này đâu mà sẽ không chọn một cái người như thế này đâu nhưng mà rốt cuộc các bạn vẫn là cái người kiểu như là kiểu như người ta nói là may của trời thì ơi ờ, chị, chuyện nắng mưa là chuyện của trời mình không thể nào biết trước được hôm nay hôm sau nó đã khác rồi mình uh, các bạn nghĩ là mình sẽ không bao giờ lấy một cái cô vợ lùng chẳng hạn vậy nha uh, hoặc là bạn sẽ không bao giờ cưới một cái, cái anh chàng mà to béo hoặc là như thế nào đó ừ thì các bạn cưới cái người này nó sẽ không giống như những cái gì mà các bạn nghĩ trong đầu tức là các bạn không ngờ đến nhất thì nó sẽ xảy ra ở đây chúng ta có lá The Tower và cái người này ở nhà mình thấy cái người này là một cái người người ta rất là biết nói chuyện ừ à, nhưng mà không phải là nói chuyện theo cái kiểu ngọt ngào đó mọi người đây là một cái người mà người ta gọi là ta gọi là hay nói chuyện mà hay nói móc á <laughs> một một người đàn ông một người à, một cô gái khá là đánh đá về Trung Hoa nhưng mà không hiểu tại sao á trong những cái lúc mà đánh đá Trung Hoa đó các bạn lại cảm giác như là họ dành rất nhiều tình cảm cho bản thân của mình cái kiểu giống như người ta nói là cái người mà đọc mồm đọc miệng á nhưng mà bụng thì lại không có xấu có nghĩa là trong cái lúc mà bạn đau khổ nhất họ ngay cả những lúc đau khổ nhất thì họ vẫn nói là thay giờ họ ăn ngủ các bạn đúng không thì họ lại <laughs> họ lại nói những cái lời khiến các bạn tổn thương nhiều hơn nữa nhưng mà cái người này cố tình làm như vậy để cho các bạn thức tỉnh và các bạn biết được là mình đang ở trong một cái cơn ác mộng và các bạn cần rời khỏi những cái điều tiêu cực đó đi thì cái người này đến cái nhiệm vụ của người này là để cho các bạn uh, thức tỉnh và thay đổi cái cách nghĩ của mình tại vì à, bạn không trẻ mà đúng không thì cái người này á, sẽ đến và cho các bạn những cái điều mà các bạn nghĩ là ô oh, mình sẽ không bao giờ như thế này đâu ô oh, mình sẽ không bao giờ như thế, kia đâu và người ta nói là không nên đón trước điều gì trong chuyện ngày mai hết chúng ta cứ sống tốt ngày hôm nay đi thì khi mà cái người này đến và họ là chồng là vợ của các bạn thì giống như người ta phải quay phát 180 độ luôn ngay từ những người đọc mồm đọc miệng này sẽ biến thành một người rất là ngọt ngào cái lá đầu môi này là một minh chứng rõ nhất thì khi mà hai người kết hôn á mình thấy cái mối tình này rất là ngọt ngào và họ lúc này là ờ, hết sức âu yếm và hết sức yêu chiều các bạn luôn à, mình thấy nếu mà là con trai nha thì à, anh em không phải là một người bự con quá đâu ừ một một anh chàng khá là nhỏ nhắn thôi kiểu kiểu giống như là uh, mình dây ấy, nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ ừ uh, kiểu thư sinh đó. ừ mình kiểu vậy còn uh, còn con gái thì mình thấy là một cô nàng khá là nhỏ con uh, kiểu như chỉ cao một m tám hai nhưng sao đáng yêu dịu dàng á nhỏ nhỏ con thôi ừ, thì dễ thương lắm à, và cái ờ, người này đến cũng dạy cho các bạn rất là nhiều điều là các bạn phải tự lực cánh sinh mặc dù là các bạn có thể yêu thương và có um, có có có có kiểu như các bạn nương tựa vào một người nào đó nhưng mà các bạn học được cái tự chủ thay vì cái bảo dông tại vì các bạn biết đó nhưng là mình mình mình thấy ngay từ đầu các bạn hay đặt hay đặt dễ đặt quá nhiều niềm tin cho một cái mối quan hệ nào đó ví dụ mà các bạn yêu ai là các bạn sống chết các bạn nghĩ điều đó thôi xung quanh bạn à, ai thích các bạn thì các bạn cũng không quan tâm các bạn chỉ quan tâm tới cái người mình yêu thôi và như thế khi mà các bạn lỡ mà chia tay giữa đường nước cánh thì cái người mà thường gọi là bị lỗ vốn nhiều nhất chính là các bạn thì những cái người này đến á để người ta dạy cho các bạn biết là các bạn có thể tin tưởng vào những người tốt đúng nhưng mà các bạn cũng phải tin tưởng và và cho các bản thân mình một cái giá trị riêng nữa các bạn cũng phải chừa chỗ cho bản thân mình à, người ta hay nói vui là tốt với người ta ít thôi để khi mà người ta đểu <laughs> thì mình đỡ phải giật mình á thì câu này nó cũng giống giống như vậy một cái người mà mình nghĩ là các bạn đã quen biết cái người này nhất và các bạn à, kiểu như là các bạn đã quen biết cái nghề này trước đó nhưng mà tại vì mà các bạn nghĩ là cái người này không phải là cái người mà mình sẽ nghĩ về cái chuyện kết hôn nhưng mà ta gọi là sao ta giống như là thiên thời địa lợi nhân hòa sao đó ngay cái lúc mà bạn thất tình nhất thì họ lại ở bên bạn và lúc đó thì <sighs> chuyện gì đến cũng sẽ đến <laughs> mình không nói chuyện tiếp theo đâu nha mọi người à, cái chuyện mà hai người kết hôn sẽ là một cái gì đó rất là chấn động tâm lý uh, sàn rồi nói chung là giống như là kiểu như là uh, cái chuyện rồi gây sốc cái lắm luôn á ừ nhưng mà hai người uh, ở bên cạnh nhau khá là ngọt ngào và rất là uh, dễ thương uh, tụi hai khá vui ừ. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ hỏi đến cái chuyện tình cảm của các bạn tụi hai có, có những cái màu sắc như thế nào. Dạ, yeah, wow, wow, wow. chúng ta có do something for someone trời ơi cái người đó sẽ làm hết tất cả gì bạn và bạn cũng sẽ làm tất cả mọi thứ vì họ à, cái người này đã dạy cho các bạn rất là nhiều đã cho các bạn rất nhiều bài học luôn và các bạn cũng sẽ cố gắng thay đổi bản thân mình theo một cái chiều hướng tốt hơn nhưng mình đã nói ngay từ đầu là à, các bạn à, các bạn đang trong một cái trạng thái rất là tuyệt vọng thì cái người này đến để cho các bạn một cái sự thay đổi một cái sự thức tỉnh thì à, cái mối quan hệ này nó còn rất là nhiều cái sự cố gắng từ cả hai phía luôn ha ừ be authentic oh. đây là một cái tình yêu tốt một cái tình yêu đáng để các bạn có thể cảm nhận và um, um, kiểu chúng ta ta gọi giống như là cái cung bậc đẹp để các bạn có thể cảm nhận và đi qua được giống như các bạn đi du lịch vậy đó các bạn đến những cái nơi đẹp đẽ thì cái tình yêu này cũng giống như vậy á trong cái cuộc đời của các bạn khi bạn gặp được người này đã là những cái gì nó rất là đẹp đẽ và nó rất là hay ho à, không biết là những bạn tụ hai nghe tới đây là các bạn đã nghĩ ra được cái người đó hay chưa nhưng mà à, mình thấy các bạn à, tụ hai tại rất hơn rất là sớm à, tình yêu của các bạn sẽ luôn xung quanh các bạn à, tình yêu là những cái gì nó rất là ngọt ngào và nó tồn tại mỗi lúc mỗi nơi với nhiều diện hình thức khác nhau và chỉ đơn giản là chúng ta cảm thấy nó luôn luôn tồn tại xung quanh chúng ta à, những cái bạn tuổi hai mình cảm giác như là à, cái cái việc các các bạn luôn là một cái người rất là cảm xúc á cho nên cái tình cảm của những các bạn tuổi hai nó sẽ luôn ở xung quanh các bạn đây ờ, mình cảm giác như là cái cặp đôi vợ chồng này nè cái vợ chồng của những bạn tuổi hai nè hay là một cái cặp vợ chồng rất là hay phát cẩu lương từ người khác rất là hay nói những lời ngọt ngào kiểu như là anh lạnh lùng với tất cả thế giới nhưng mà anh sẽ ngọt ngào với riêng một mình em <laughs> <laughs> tụ tụ hai nó khá là mùi mẫn ha dễ hương quá bây giờ mình sẽ à, xem về đám cưới của những bạn tụ hai nha đây mà các bạn tụ hai sẽ tổ chức đám cưới vào ở đâu là vào thời gian nào rồi um, à, và thời tiết như thế nào chúng ta có driver một dòng sông nãy giờ có nhiều nước ha tụ một cũng uh, tổ chức một cái hồ ừ quý nè uhm, chắc là buổi chiều à, thường thì à, mình à, ở đây chúng ta có những cái từ ngữ về chuyển động này chúng ta có mô moment activation thì mình nghĩ cái, cái đám cưới này chắc cũng sẽ là ở một cái nơi mà à, mọi người sẽ có thể đi lại và vận động rất là nhiều chẳng hạn như chúng ta tổ chức ở ngoài vườn ở ngoài những cái kia chúng ta sẽ được đi chơi và à, chúng ta sẽ đi lại với nhau một cái buổi tiệc đứng á mọi người chứ không phải là ngồi một chỗ à, à, chúng ta có island chúng ta tổ chức nó ở trên một cái gần kiểu như là một cái khu vực riêng một cái không gian yên tĩnh và có rất là nhiều cây ha đây mình có hình ảnh của cây rất là nhiều driver là island chúng ta sẽ đổ trước ở một cái nơi yên tĩnh ừ, tách biệt uh, và ở đó thì là một cái buổi ừ, gặp mặt uh, dạng tiệc ứng á mọi người ừ mình có thể chuyển năm na là như vậy thôi nha chứ còn mình cũng chưa cưới ai cho nên mình cũng không biết tiệc cưới nó sẽ diễn ra như thế nào nữa <laughs> ok cảm ơn những bạn tụi hai đã nghe tới đây nha rồi những bạn tụi ba là những bạn chọn cái chai nước hoa city bao nhiêu tuổi nha đầu tiên chúng ta có kỵ sĩ cấp ừ. 4 cúp ừ. rồi đi vùng những cái bạn tủ 2 nè à, ở xin lỗi những cái bạn tủ 3 à, các bạn sẽ kết hôn khi mà các bạn à, không nghĩ về tiết tiện tình cảm nhiều nhất các bạn à, Ờ, trăng hoa nhất cứ những cái lúc mà các bạn đang ở trong cái đỉnh cao là uh, mọi người xung quanh đều đều đều nhìn theo bạn mọi người xung quanh đều hướng tới bạn một, mọi người xung quanh đều gọi là sao ta bạn là tâm điểm của sự chú ý và tất cả mọi người đều thích bạn ừ, nghĩ đến bạn uh, và các bạn đang ở trong trạng thái một mình tất nhiên rồi các bạn phải một mình thì các bạn <laughs> vẫn có thể quen người khác đúng không chứ là bạn đang hai mình xong các bạn cưới người ta được đúng rồi thì cái trạng thái của những bạn tuổi hai là các bạn là một người rất là tự tin và tuổi ba chứ à, các bạn tuổi ba đang trong một cái trạng thái rất là tự tin và đang tự tin một mình tỏ sáng à, kiểu như là cũng giống như tuổi một là tuổi một là cũng ở một mình lâu rồi à, kiểu vậy mà cái tuổi tuổi ba này nè là các bạn ở một mình nhưng mà các bạn rất là tự tin và chính bản thân mình các bạn đang rất là vui vẻ thổi thể hiện một thế giới biết là à, mình đang ngầu lòi mình đang à, em cool như thế nào à, đó và các bạn đang phấn đấu cho cái, cái công việc sự nghiệp của mình à, những cái người rất là vật chất ha rất là có cái nhu cầu về vật chất luôn các bạn đang phấn đấu cho những cái ngày những cái tương lai trong danh sự nghiệp của bạn tốt hơn thì các bạn sẽ bị kết hôn <laughs> mình phải nói dùng cái từ là bị kết hôn có nghĩa là các bạn bị ít và kết hôn ừ. những các bạn tụ ba mình thấy cái xu hướng của các bạn tụ ba là các bạn không muốn kết hôn các bạn uh, không muốn gói gọn các bạn thân của mình trong một cái uh, mối quan hệ với ai cả ừ. cái đó là đi bộ ở đây là các bạn không thích kết hôn các bạn thích mình ở một mình và các bạn nhận được cái sự uh, yêu thương từ nhiều phía ừ đó kiểu như là em đẹp các bạn em không thuộc về ai hết những các bạn tụi ba là như vậy đó ừ. và lúc này là các bạn đang gọi là tập trung toàn tâm toàn lực của mình về cái chuyện mà tài chính vật chất hơn ừ. đó, để xem là à, các bạn tụi ba sẽ kết hôn vào năm bao nhiêu tuổi nha nhưng mình thấy trước mắt là không muốn kết hôn rồi the Mexican 5 cốc Can it was các bạn sẽ kết hôn rất là muộn à, và thậm chí nha mình thấy cái à, ờ, các bạn tụ tụ tụ ba các bạn vì à, các bạn quá tự tin vì các bạn luôn nghĩ là mình ủa à, ủa ta phải cứ thiết là phải cứ kết hôn đâu cái đó là cái điều lệ nó rất là bình thường và nó có mang cái tính chất rất là phong kiến hồi xưa kiểu như là các bạn luôn nghĩ ủa cái luật nào mà bắt buộc là mình phải tới cái tuổi đó là mình phải kết hôn có cái luật nào tới tuổi đó là mình phải lấy chồng lấy vợ ờ như vậy không các bạn không có thích cái điều đó các bạn sống cái cuộc sống của mình và các bạn không muốn ai đề ra cho mình cái cái cái cái cái khuôn khổ nào mà các bạn phải đi theo hết các bạn là bạn và các bạn chính bản thân mình và các bạn rất là nói lý nha các bạn à, à các bạn là cái ông vua ngang ngạnh này nè các bạn là các ông quên khi mà người ta nói là tại sao mày đã tới tuổi đó mày không kết hôn đi thì các bạn lại nói như vậy của bây giờ ờ, ta đang ở một mình sướng chết tự nhiên bắt tao kết hôn ừ kiểu như các bạn bạn sẽ bày ra hàng trăm hàng vạn cái lý do để các bạn có thể thoát đi thoát khỏi cái cái cái sự gọi là uh, đi vào cái lề lối đó và ở nhà mình cảm giác như là các bạn tới nỗi cái vấn đề mà kết hôn của các bạn á nó nó nó đáng báo động tới mức độ là từ nhà các bạn cũng hỏi các bạn nè rồi ai ba mẹ các bạn các bạn cứ nói chuyện một chút là cái hỏi là ủa mày đã có người yêu chưa mày đã có bạn trai bạn gái gì đó chưa à, ờ, mày đã có um, À, chuẩn bị chọn ngày mà về ra mắt ba mẹ mày chưa kiểu như là ba mẹ các bạn chờ mỗi con mắt để mà thấy uh, con rể rồi con dâu luôn á nhưng mà uh, các bạn không có dẫn ai về hết và các bạn rất là hoan hoan cái điều đó luôn cho nên là <laughs> các bạn vô tình bỏ qua rất là nhiều những cái mối quan hệ mà các bạn nghĩ là có thể gắn bó cái chuyện tình yêu nhưng mình thấy cái năng lượng uh, ái kỷ của những các bạn tụ ba rất là nhiều các bạn yêu bản thân của mình rất nhiều cho đến nỗi mà có nhiều người thật sự là các bạn nghĩ là à cái người đó cũng có thể là gọi là ok đó ừ nhìn cũng được á cũng có thể làm chồng mình vợ được nhưng mà sao tất cả bạn vẫn lựa chọn bản thân của mình ừ. thì khi mà các bạn trong cái trạng thái như thế này thì các bạn cũng đã lớn tuổi rồi đó mọi người mà thấy những cái bạn tụ ba kết hôn trễ nha mà thậm chí là còn trễ hơn cả những cái bạn tụ một nữa tụ một là có thể là 25 ngoài 30 đã kết hôn rồi cái tụ này là trễ lắm thậm, thậm thậm chí là mình cảm giác như là các bạn không muốn kết hôn luôn các bạn không thích kết hôn luôn à, cái cái tụ này là kiểu như là à, ngoài tuổi tứ tuần thì <laughs> mới mới nghĩ cái chuyện này à, cái cái người này nó sẽ xuất hiện muộn lắm mà tại vì các bạn muốn thế chứ không phải là quanh các bạn không có ai mà các bạn sẽ mình nghĩ là các bạn sẽ dành cái sự ưu tiên của mình cho những cái vấn đề khác hơn chẳng hạn như là công việc tài chính ờ các bạn không muốn cứ lao đầu vào trong cái cái mối quan hệ hôn nhân tại vì các bạn nghĩ cái mối quan hệ hôn nhân đó, nó khiến cho mình rất mất tự do và mình sẽ phải phụ thuộc rất nhiều mình phải có trách nhiệm với con với vợ của mình ờ, bạn không thích những cái điều đó và các bạn thích cái sự một mình của mình ừ, các bạn thích cái lý trí đó và tuổi tác nó không phải là một cái gì đó quá quan trọng cho các bạn à, các bạn hoàn toàn thoải mái với chính bản thân mình và không thể sẽ không có ai quyết định được các bạn phải như thế này như thế kia à, <laughs> mình thấy là các bạn sẵn sàng đối đầu và sẵn sàng phun trong nhãn ngọc với những ai ai khiến cho các bạn luôn luôn nói là ủa tại sao mày không dẫn về uh, nhà ra mắt ba mẹ hay là cái gì đó hoặc ờ, là nói chung là không có bạn trai bạn gái như ba người cùng trang lứa thì các bạn sẽ sẵn sàng đưa ra những cái lý luận của riêng mình để mà nói là ồ ờ, không sao một mình tôi vẫn ổn ừ đó vậy ừ mình mà tụ tụ ba là mình nói là kết hôn trễ lắm nha à, các bạn thậm chí là có một cái ánh nhìn nó hơi thành kiến với cái việc kết hôn á tại vì các bạn thấy kết hôn nó rất là gò bó và tù túng ok để xem cái người mà tụi ba kết hôn thế là ai ha một cái quý ông một cái quý cô khó tính ừ. không muốn thuộc về ai hết để xem cái tụi ba sẽ kết hôn với ai có một lá rớt ra nè mọi người à. đá đó hoàng hậu kiếm một cấp ừ. mình xin chúc mừng những bạn tụi ba là cho dù các bạn không muốn kết hôn thì các bạn vẫn sẽ kết hôn um, um, các bạn sẽ kết hôn với cái người mà các bạn nghĩ là cái người này các bạn sẽ ghét cái người đó lắm luôn á giống như tụ hai đó là các bạn sẽ không nghĩ các bạn sẽ lấy cái người đấy nhân cái tụ này á, là các bạn sẽ lấy cái người mà các bạn ghét các bạn sẽ lấy cái người mà các bạn nghĩ là ta gọi đây ta ta quan gia ngõ hẹp á ừ đúng rồi Ờ, cái có rất là nhiều cái những bộ phim nói là ban đầu chúng ta ghét nhau và sau đó chúng ta thích nhau đúng không ừ đúng rồi cái người này cũng như vậy và cái người này, cũng lớn tuổi như bạn nghe ở đây chúng ta có năng lượng ở đây hai phần nè uh, cái người này với bạn không có quá xa nhau về khoảng cách tuổi và cũng cũng là những cái người có cái suy nghĩ giống như bạn vậy đó nhưng mà ngộ một cái là khi mà hai người ở gần nhau á hai người lại không có uh, hợp nhau được giống như là cứ tương tác một hồi là cãi nhau chí chế các bạn tụi ba nào ở trong này á mà các bạn ờ, nghe tới đây mà các bạn ờ, có thể ngẫm lại xung quanh đây xung quanh là ai mà cãi lộn với mình thường xuyên nhất ai mà hay nói móc nói xỉa nói xiên mình nhiều nhất thì các bạn nghĩ là đó có thể là người đó luôn á cái có thể là cái người này con gái thì mình cảm thấy cái cô này này á bạn đanh đá các bạn cũng uh, ờ, tranh xả thì cái người này cũng không cũng không có vừa đâu cũng cũng cũng là là cũng cũng tiểu thư cũng này nọ vậy lắm còn con trai thì hiểu ha cũng <laughs> cũng không phải dạng vừa đâu cũng là một cái người rất là uh, tự tin rất là uh, giỏi hùng biện giỏi lưng lẹo ờ, nói chung là cái người này sẽ sẽ là một cái màu sắc giống như bạn nhưng mà bạn lại không thích cái điều đó ừ nghe nó hơi lạ lạ xúc giống như kiểu như các bạn nhìn vô tấm gương các bạn thấy các bạn trong đó nhưng mà các bạn lại không chấp nhận được cái điều đó ừ ngộ ghê ờ, đây là một cái ờ, màu sắc nó rất là chí chế và cãi lộn qua lại ha cái người này sẽ không phải là một cái cô nàng một cái anh chàng êm dịu đâu nha mọi người ở bên cạnh người này rất là ồn ào luôn á hai người sẽ liên tục nói những cái điều gọi là đạo lý và khiến cho cái đối phương rất là tức giận kiểu giống như là à, gì ta gọi là gì à, kẻ tắm lại người nước cân đúng rồi ừ, ừ. Cái, cái cái cảm giác của bạn mà họ như vậy đó kiểu như là à, các bạn đi đêm các bạn gặp ma đó không <laughs> cái người chồng người vợ của bạn thú vị lắm nha và um, ừ, mà thấy đây là một cái cuộc hôn nhân mà nó nó nó rất là nhiều màu sắc và cái màu sắc nổi bật nhất đó chính là um, khẩu <laughs> có vẻ hai người sẽ rất là dễ cãi lộn và uh, lời qua tiếng lại với nhau um, uh, ok còn về ngoại hình của người này hả mình thấy là họ là một người rất là quan trọng về mặt hình thức um, họ đẹp theo một cái kiểu uh, uh, rất là chỉnh chu và thậm chí có phần hơi khó tính một chút xíu ở đây năng lượng kiếm rất là nhiều mà thấy cái người này có một cái vẻ ngoài rất là ưa nhìn nha nhưng mà uh, họ là một cái người rất là khó tính theo một cái nghĩa nào đó họ đẹp theo cái kiểu trưởng thành già dặn đó mọi người à, là một cái người mà rất là thích mặc đồ sang trọng thích mặc vest uh, và mình thấy những cái đá này nó cũng nói về cái năng lượng song song của cả hai kiểu giống như là các bạn là một cái người bình thường bình dân các bạn có thể lấy một cái cô nàng một anh chàng giống giống như mình nhưng mà cả hai có một cái nhu cầu rất là cao về mặt thể hiện về mặt bên ngoài có thể là khó ăn mặc xòe xòa à, ăn mặc xòe xòa là một cái gì đó không chấp nhận được với cả hai người và hai người rất là quan trọng về cái mặt hình thức của mình ừ. cái cô nàng này cái anh chàng này cũng vậy đó ừ. kiểu vậy à, um, cũng xinh thì mình nghĩ là không xinh lắm ừ. à, xinh thì mình nghĩ có xinh đó nha có có có dễ thương có xinh ừ. và hai người thì cũng không quá đâu con có vẻ như là cái người này cũng nhỏ nhỏ bé bé thôi nhưng mà mình đã nói hiện tại là, một người rất là quan tâm về cái mặt hình thức của mình luôn xuất hiện trong cái trạng thái rất là chất chu và gọi sao ta khiến cho cảm giác rất là lịch sự và trang nhã ừ ok rồi bây giờ mình sẽ xem về cái màu sắc cái mối quan hệ hôn nhân của hai bạn như thế nào à, khi mà kết hôn thì có gì vui ok with uh, ờ, love Chúng ta có là Be in the reason and dream of the future cái đó là một lần nữa nó lại khẳng định giống như mình đã nói cái người mà các bạn nghĩ là các bạn kết ừ, các bạn sẽ kết hôn với người đó và đây là một trong những cái điều rất là tuyệt vời trong cuộc sống các bạn mà các bạn không ngờ đến ừ. <laughs> các bạn tụi bay có thể ngồi đó và tưởng tượng được rồi đó các bạn có thể chiêm nghiệm lại coi ai là người cự lộn với mình thường xuyên nhất cần gần bằng tuổi với mình à, thì cái người này có có thể gọi là à, gọi là sao ta người đồng hành một cái người bạn đời các bạn đấy uh, rest and relaxation essence cái tụ này à, cái lá này nó cũng à, xuất hiện ở trong tụ một nữa thì cái lá lá bài này nó cũng nói như là um, chúng ta là những cái uh, cái cái linh hồn cái, uh, nguồn năng lượng hợp và chúng ta sẽ gặp nhau khi chúng ta cần nghỉ ngơi ừ, cần giải tỏa ừ. vì họ giống bạn á ừ, mình cảm giác là họ và bạn giống rất là giống nhau cho nên mình khi hai người tương tác á hai người tìm thấy được bản thân mình ở trong cái mối quan hệ này mà dù ở bên cạnh nhau rất là chí chế rất là nhộn nhịp rất là ồn ào nhưng mà bắn nhau thì lại không chịu được có nhiều cách thể hiện tình yêu lắm mà và cái cách trí chế có lẽ là đây là một trong những cái cái cách để thể hiện tình yêu của những bạn tụi ba chăng ừ đúng rồi cái mối quan hệ này sẽ không chán nè mọi người miracle and blessing <laughs> tất cả là một món quà um, ngay khi các bạn kết hôn với người này các bạn mình cũng nghĩ là các bạn đã nói là trời ơi cái gì vậy trời mình đang bị nghiệp quật đúng không à, có phải là mình đã luôn nói với mọi người xung quanh là à tôi sao không bao giờ kết hôn đâu à tao một mình rất là tốt á thì cho đến khi mà các bạn lấy người này các bạn sẽ, sẽ tự nói với bản thân của mình là bạn mình đang bị nghiệp quật mình đang bị nghiệp quật nhưng mà các bạn hãy tin tưởng một mối lương duyên này đi mọi thứ sẽ rất là tốt đẹp và các bạn sẽ không hối hận đâu ừ, chỉ là bạn đã nói là các bạn hãy, hãy đừng hối hận đừng lo lắng về cái mối quan hệ này và <laughs> hãy thuận theo chiều gió đừng đừng quá uh, gọi là sao ta uh, đừng quá uh, cố gắng chạy ngược dòng nữa um, mọi thứ nó sẽ rất là um, uh, vui vẻ nếu mà các bạn chịu hợp tác trong mối quan hệ này uh, mình nghĩ nếu mà các bạn không hợp tác thì mọi thứ nó cũng sẽ vẫn diễn ra thôi uh, một cái tụ bài nó rất là drama luôn ok bây giờ mình sẽ hỏi về cái đám cưới của các bạn ha để thêm mời các bạn kết hôn thì um, cái đám cưới của bạn sẽ tổ chức vào mùa nào trong năm và uh, vào cái cái khung cảnh như thế nào mấy đồ wow rất nhiều hoa nha trong cái đám cưới các bạn sẽ có rất là nhiều hoa có thể là các bạn rất là thích hoa thích trang trí bằng hoa này à, hoa hồng nhiều nè hoa cúc nhiều hoa, cái gì đó là bla bla ồ oh, green man trời ơi, cho một cái nơi rất là nhiều cây cỏ luôn trời mà hoa rồi cây nữa những cái hình ảnh này cũng đang cho mình biết là các bạn sẽ đám cưới vào mùa xuân có thể là vào ngày Valentine nè ngày Tết nè hoặc là à, trong một cái khung cảnh mùa xuân ừ rất là nhiều nắng Ôi, chúng ta có win cho một cái không một cái bầu không khí rất là lãng mạn ha à, mình thấy là các bạn sẽ tổ chức và đám cưới vào ban ngày và một nơi rất là nhiều nắng và gió à, rất là nhiều cây nữa hoa nhiều nữa đó là mùa xuân nghĩa là mùa xuân một trong một cái ngày rất là đẹp trời ừ. và đây là cái thông tin về đám cưới người bạn đời của những bạn tụ ba cũng như là ba trả bài ngày hôm nay của mình cảm ơn các bạn đã nghe trả bài cho đến đây chứ thường là tất cả những cái gì phàn nàn cái gì khó ở các bạn có thể để lại comment ở bên dưới mình sẽ đọc và thẻ tim và bây giờ thì mình sẽ đóng máy và chuẩn bị đi ngủ đây chúc cả nhà ngủ ngon bye bye